thì hôm trước thì mình cũng có đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đè lui và lô khung 3 ngày thì ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta thì cũng đã ra rồi ngày hôm nay chủ nhật ngày 19 tháng 3 đặc biệt của chúng ta về 03 anh em nhé chạm 0 chạm 3 tổng 3 thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho anh em về cái đường cầu đè lui của chúng ta là cái chạm 3 này thì nó cũng là cái ngày cuối cùng thì nó cũng đã ra anh em nhé chạm 3 của chúng ta dàn bốn số này của chúng ta thì không chiến thắng được con 03 nhưng dù sao thì nó ra ăn cái chạm này thì chúng ta quá là tuyệt vời rồi phải không ạ video nào thì mình cũng lên mình cũng nhắc nhở cho anh em là cái đường cầu của chúng ta đánh nhiều số thì cái tỷ lệ của chúng ta ăn chạm thì lúc nào cũng 90% trở lên nên là anh em nào mà ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được cái chạm 3 thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta ăn được cái chạm 3 và con nô khung của chúng ta là cặp 4884 thì chúng ta đã ăn được con 48 anh em nhé đó ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con 48 này 48 của chúng ta thì về ở dãy tư này lô khung cũng ngày cuối và cái chạm 3 của chúng ta cũng ngày cuối anh em nhé quá là tuyệt vời rồi thì chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta đại thắng được cả đề cả lô khung thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì đang có là một cái chạm đó là cái chạm 6 này anh em này thì anh em nào mà đang nuôi cái chạm 6 này thì anh em tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé trên kênh của chúng ta thì đa phần là chạm tỷ lệ ăn rất chi là cao và cặp lô khung 1441 này ngày mai cũng là ngày cuối cùng cái chạm 6 của chúng ta thì mới chơi được hai hôm thôi thì anh em nào nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình ngày mai khá là đẹp anh em nhé đó ngày hôm nay thì ờ, thực ra thì nó về cái chạm 3 này thì cũng hơi bất ngờ một chút ngày hôm qua nó về con 70 ngày hôm nay thì nó lại về con 03 anh em ạ dù sao thì ăn được thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta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 Chủ nhật ngày 19 tháng 2 này Anh em lấy ở cái giải 5 cho mình Chúng ta lấy con cuối cùng và con đầu tiên bộ số thứ ba Chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình anh em nhé Chúng ta lấy 7 này 7, 7 bóng 2 Con 5 này giữ nguyên Con 5 này ghép lên con 7 và con 2 cho mình thì chúng ta có đài lôi tuần ngày chủ nhật này chạm cứng 5 ghép lần lượt của chúng ta thì có 575 này 525 chúng ta chỉ có bốn số thôi kết hợp chạm cho mình anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em chủ nhật ngày 19 tháng 2 này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 75 này anh em nhé ăn được 75 này và ăn chạm làm cứng tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này đề về 57 này ăn tiếp chạm 5 và ăn tiếp con 57 thứ năm này 6 này thứ bảy này Chủ nhật ngày 26 tháng 2 của chúng ta thì tiếp tục có cái chạm 5 ở đây thì chúng ta có một bóng 6 này thì chúng ta có 515 này 565 bốn số để chúng ta lui tuần anh em nhé Chủ nhật ngày 26 tháng 2 này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 chạm bài cứng ghép lần lượt của chúng ta thì có 747 này và 797 để chúng ta lùi tuần anh em nhé Chủ nhật ngày 12 tháng 3 này ngày đầu tiên đề về 75 thì chúng ta ăn chạm 7 này tiếp tục ngày thứ hai đề về 79 thì chúng ta ăn tiếp con 79 và ăn chạm 7 anh em nhé khi ăn xong lại đợi anh chủ nhật hàng tuần tư này thứ năm này 6 này thứ bảy này về 70 này ăn chạm 7 này Nói chung là về cái đường cầu mà chúng ta bắt ăn chạm ấy thì cái tỷ lệ lúc nào nó hơn 90 phần trăm thì anh em cũng để ý cho mình anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm một cứng này ở đây thì chúng ta cũng có bốn bóng 9 chạm một cứng 141 này và 191 đó đường cầu này của chúng ta thì chỉ có bốn số thôi anh em nào mà trùng cái đường cầu này để nuôi cho cái tuần mới thì chúng ta tham khảo cho mình em nhé khá là đẹp luôn chạm một cứng của chúng ta về cái đường cầu lô khung của chúng ta này em để ý luôn đây cho mình lô khung thì cái tuần này của chúng ta thì nó ăn à, con 4884 nó ăn ngày 3 phải không ạ ngày mai cặp 1441 thì em để ý cho mình ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em về một cái đường cầu mới dạy 3 và dạy 4 này chúng ta có lô khung bằng này để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư cặp 080 để chơi thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 80 anh em nhé ăn được con 80 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 26 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 424 này. Đợi chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 24 anh em nhé. Ăn được con 24 này. Tiếp tục khi ăn xong chúng ta lại đợi đến chủ nhật tháng tuần. Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 thì chúng ta có cặp 55 và 00 này. đẩy chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 55 này anh em nhé 55 này của chúng ta về ở giải 3 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 12 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 747 này để chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 74 anh em nhé ăn được 74 thì theo cái đường cầu này của mình đa phần là nó ăn ngày đầu tiên nên là anh em cũng để ý cho mình để chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé ngày mai của chúng ta chủ nhật ngày 10 cái tuần này chủ nhật ngày 19 tháng 3 thì chúng ta có cặp 3883 để chơi cho ngày mai anh em nhé 383 để chơi thứ hai thứ ba thứ tư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 để chúng ta có một cái chiến thắng ăn thông anh em nhé thì mình uh, cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi quay số chiều mai anh em nhé